quý vị và các bạn, trong đêm qua bộ phận không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng và gây mưa mưa rào ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Với các tỉnh thành phố khác của Bắc Bộ là vùng đồng bằng hay khu vực Hòa Bình và Sơn La, trong hôm nay cũng có lúc có mưa mưa rào và rông với lượng mưa từ 10 đến 30 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Nguy cơ cao xảy ra hiện tượng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa. Do có mưa và tác động của không khí lạnh, hôm nay nền nhiệt toàn Bắc Bộ sẽ giảm mạnh từ 3 đến 6 độ so với ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày ở vùng núi giảm còn từ 23 đến 24 độ. Khu vực Trung Du, vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn từ 25 đến 27 độ, cả miền Bắc trời chuyển mát. Từ đêm nay, phía Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Không khí lạnh cũng làm giảm hiệu ứng gió phơn ở miền Trung, vì thế nền nhiệt hôm nay ở Trung Bộ cũng giảm đi. Khu vực Bắc Trung Bộ mức nhiệt cao nhất ngày không quá 32 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nắng nóng vẫn xảy ra với nền nhiệt giao động từ 35 cho tới 36 độ. Tuy nhiên số điểm có nền nhiệt cao cũng giảm hẳn, còn tại khu vực Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho tới 33 độ. Lưu ý từ chiều và tối nay kéo dài đến ngày 28 tháng 3 khi không khí lạnh và rãnh mây rông tràn xuống, nhiều nơi ở miền Trung sẽ có mưa rào và rông. Riêng ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rông mạnh kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật. Tại phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết chưa có biến đổi gì đáng kể. Hôm nay trời chỉ nhiều mây hơn, làm cường độ nắng giảm nhẹ, Nền nhiệt trong ngày ở khu vực Tây Nguyên giảm còn từ 30 đến 33 độ. Nóng chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi. Với khu vực Nam Bộ, nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Đông với mức nhiệt từ 35 cho tới 37 độ. Khu vực miền Tây cận ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt dao động từ 34 tới 35 độ. Sang ngày mai 26 tháng 3 thì nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm thêm trên khu vực này.